I've been feeling so, I've been feeling so down, yeah Sometimes I like to hike up mountains just to see how crazy small we are. in this world. Oh. my soul, and my heart turn stone Guess I gotta say it twice, it ain't my fault Every little thing got a price, that's what I thought That's what they taught Yeah, I'ma take my chance till I drop mm -hmm. You know this ain't the time for the two of us Ooh, I ain't got space to be thinking about Growing older, done my thinking, me and you Anh anh ấy bảo là Em ơi, đi bè đi đi về là gì đi về là cái đấy đấy à. chị nghe thấy là đi về đi <laughs> cái nhà mà trước mình ấy người ta đâu rồi nhỉ người ta đi trước mình có một bút tí bên chẳng thấy băng đâu hình như là, em nghĩ anh ấy đi lâu hơn cho mình ý để mình chụp ảnh ấy mình cũng dừng lại ở đấy mà anh ấy tốt quá thân đây là mình <laughs> ờ, tốt anh tốt quá nhưng mà mình cũng được đi tham quan Ủa lạnh ha No. I don't need you to take me home. Chúng dễ vào kia à? Muốn dễ một kiếm Ủa Sợ đấy Có tôi chưa Anh đi nhìn chỗ ánh này Trông kiểu đi quay phim Okie dokie. yo! I got it caught on camera. Ooh. Huh? Oh, It's the Rồi ok. bẹt thế này rồi. Hay đi quay ra đây Nó vẫn là cái giấy kia Nó vẫn là hoa giấy đấy Vẫn là hoa giấy ừ. Không có cái gì I've been out of my head, can't get out of bed. Too much on my brain, but God, it good. Can't It's like I'm losing my mind And time's hard to find What's a girl gotta do to catch a break? Hello Ta-da Shadows. Shadows. Đấy là chạy của chị đấy à Hai thuyền à? Hai thuyền Chia ra nhá, chia ra hai thuyền nha? Rồi, đã chia ra bơm này yên tâm Bơm một tớ, bơm một tớ, bơm một tớ Cảm ơn à, Sau khi mình đi ờ, lên thăm các điểm đèo phao mình để trên ghế cho sạch sẽ Còn Tưởng, tưởng, là ngồi bên để cua cho nó dễ Ô, ô, ô. ấm này rồi đi sao nước ừ. 여자친구야